Xin chào và hoan nghênh các bạn đến với buổi thứ ba của chuỗi chương trình thiền Inner Peace Bình An Nội Tại. Loạt chương trình được thực hiện nhằm giới thiệu về phương pháp thiền định Saya Yoga thông qua các bước kỹ thuật đơn giản. Nếu đã theo dõi hai buổi trước, chắc các bạn đã biết về thiền định cũng như trải nghiệm thiền thông qua sự tự nhận thức để cảm nhận được những lợi ích mà thiền định mang lại các bạn cần phải thiền thường xuyên vì vậy trong buổi ngày hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn những bước thiền đơn giản để bạn thực hiện tại nhà mỗi ngày bao gồm động tác kéo hỏa xà động tác ban đam động tác cân bằng kinh bên trái và động tác cân bằng kinh bên phải nào, bây giờ hãy ngồi thoải mái trên sàn nhà hoặc trên ghế rồi từ từ nhắm mắt lại. Hãy hít thở sâu vài nhịp. Hít vào. Thở ra. Hít vào thở ra hít vào thở ra và ngồi thư giãn chúng ta bắt đầu thiền định với một mong muốn mong muốn được ở trong khoảnh khắc của hiện tại và trạng thái tỉnh thức không suy nghĩ chúng ta có thể thể hiện mong muốn này bằng động tác kéo hỏa xà thật đơn giản tay trái bạn để mở ở trên đùi trái còn tay phải bạn đặt ở phía trước cơ thể rồi từ từ nâng tay dọc theo xương sống hướng lên đỉnh đầu và chạm nhẹ lòng bàn tay lên đỉnh đầu làm như vậy thêm hai lần nữa ý nghĩa của động tác này là mong muốn nguồn năng lượng người mẹ kundalini hay còn gọi là hỏa xà ở bên trong bạn mang đến sự chú tâm của bạn lên đỉnh đầu và vượt lên trên cả những suy nghĩ hãy nhủ thầm rằng thưa mẹ xin mẹ hãy đưa con vào trạng thái tỉnh thức không suy nghĩ theo chúng ta làm động tác ban đan tay trái để nằm ngửa ở trên đùi trái còn tay phải chúng ta vòng qua bên phải, bên trái kéo lên đầu về bên tay phải sau đó đi ngược trở lại vòng lên đầu và qua bên trái như thế chúng ta gọi là một lần và chúng ta làm thêm 6 lần nữa. Như vậy động tác này sẽ được làm tổng cộng là 7 lần. Chúng ta làm tiếp lần thứ hai. Tay phải đưa qua bên trái vòng qua bên phải. Qua đỉnh đầu trở về bên tay trái. hai Qua đỉnh đầu về bên phải. Trở về qua đỉnh đầu bên trái. ba tiếp tục làm như vậy 4 5 6 7 và sau đó đưa tay phải trở về đùi phải và để ngửa bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu một kỹ thuật đơn giản để làm sạch kinh trái và kinh phải. Hai tay lúc này của chúng ta vẫn còn đang đặt ngửa ở trên đùi. Bên trong chúng ta đều có một hệ thống vi tế. Hệ thống này bao gồm ba kinh, kinh giữa, kinh trái và kinh phải. Kinh bên trái đại diện cho cảm xúc quá khứ và những mong muốn Kinh bên phải đại diện cho suy nghĩ hành động và tương lai mục đích của chúng ta là đưa cơ thể về kinh chính giữa và sống trong giây phút hiện tại hãy cùng nhau bắt đầu làm sạch kinh bên trái trước nhé chúng ta vẫn giữ bàn tay trái để ngửa ở trên đùi tay phải úp xuống mặt đất nếu như bạn đang ngồi trên ghế thì hãy thả lòng bàn tay phải hướng về mặt đất hãy nhớ rằng chúng ta không phải là những cảm xúc này cảm xúc cho chúng ta niềm tận hưởng sự vui sướng nhưng chúng ta không phải là những cảm xúc hãy khẳng định điều này trong trái tim mình vài lần và nhủ thầm với tất cả tấm lòng rằng thưa mẹ con là tâm hồn con hoàn toàn trong sạch và tỉnh thức con không phải là những cảm xúc không phải là quá khứ hay ký lên mạng còn là tâm hồn trong sáng đã cảm thấy tốt hơn bạn hãy đặt tay phải trở về đùi mở lòng bàn tay ra bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục làm sạch kênh bên phải tay phải vẫn giữ nguyên để ngửa trên đùi gập khỉu tay trái lại và hướng bàn tay trái lên bầu trời lòng bàn tay trái hướng ra phía sau khi thiền định Chúng ta không muốn suy nghĩ về tương lai hay các kế hoạch đang bủa vây tâm trí mình. Nên chỉ trong một vài phút thôi, hãy để tất cả những suy nghĩ đó trôi đi. Và trong thời khắc này, hãy nói với tất cả tấm lòng rằng Thưa mẹ, xin mẹ hãy giúp con bình yên. Xin mẹ hãy giải phóng tâm trí con xin giúp con loại bỏ đi những suy nghĩ về tương lai đặt tay trái trở lại về đùi và để ngửa một lần nữa chúng ta di chuyển bàn tay phải dọc theo xương sống lên đỉnh đầu ba lần đặt sự chú tâm trên đỉnh đầu sau đó ngồi thiền tĩnh lặng trong vài điều gì trên các đầu ngón tay và lòng bàn tay mà trước giờ bạn chưa hề cảm nhận được không? Có thể đó là cảm nhận của làn gió mát, ấm ấm hoặc râm ran. Nếu để ý, bạn cũng có thể cảm thấy một làn gió mát hoặc ấm đi lên từ đỉnh đầu hãy tin tưởng vào cảm nhận của bạn và đừng cố gắng phân tích nó có thể bạn nghĩ rằng bạn đang tưởng tượng điều gì đó cũng được thôi khi thiền nhiều hơn bạn sẽ tin tưởng vào những gì mình cảm nhận và rồi những cảm nhận đó là gì nhỉ ồ vâng sẽ có một lời giải thích cặn kẽ cho điều này nhưng trước hết bạn nên thực hành thiền định như những gì chúng tôi vừa hướng dẫn tốt nhất là mỗi ngày cho đến khi bạn tự tin hơn về những cảm nhận của mình khi đó hãy tham gia cùng chúng tôi ở buổi tiếp theo nhé chúng tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn về kiến thức và kỹ thuật của sahaya yoga còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại